Ôi, giới thiệu các bạn, đây là ven đường ạ. Đoạn này đoạn chúng tôi chuẩn bị vào uh, cái resort uh, Tochi Garden để nghỉ dưỡng của chúng tôi. Và đây là ven đường ạ. Giới thiệu các bạn, đây là toàn rau ngót sạch ạ. Đấy, các bạn thấy không ạ? Bên cạnh rau ngót sạch ở đây chúng tôi không thể không nhắc đến đó là một tuyệt tuyệt tác đó là gừng. Đấy. Gừng trồng ở ven đường rất nhiều các bạn nhé Món gừng này là món ờ, rất là sở trường của tôi Tôi về tôi sẽ rang gà Gà sẽ được nuôi tại bãi của chúng tôi Và cá sẽ được chúng tôi câu chinh phục trong buổi ờ, sáng ngày hôm nay Vâng thưa các bạn Tuyệt vời luôn các bạn ạ Gừng rất là nhiều nha Ủa, Tuyệt vời Vâng và bây giờ các bạn hãy ờ, cùng chúng tôi tiếp tục hành trình tiếp theo Vâng, hành trình tiếp theo của chúng tôi sẽ đi vào uh, Tochi Garden Cảnh rất là hầm hố các bạn ạ Xin phép uh, các anh chị cho tôi uh, vừa lái xe vừa quay Chúng tôi đi đến cái đoạn uh, đoạn này là đoạn bắt đầu rẽ vào Tochi Garden Một trong những resort rất là hoang sơ và đẹp Đấy à, các bạn thấy không ạ Đây là bắt đầu đường to nhá Đường này sẽ chúng tôi sẽ rẽ phải ạ Chúng tôi đang à, ngủ ngồi uh, full người trên chiếc xe Swift hoàn toàn mới ạ 2019 ạ Được uh, Suzuki Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan Form rất là đẹp các bạn nhá Đấy bắt đầu chúng tôi sẽ đi vào cái cung đường rất là xấu ạ Các bạn uh, theo dõi thì các bạn uh, xem cùng đấy Cung đường chúng tôi bắt đầu đi vào đường gì mà xấu thế nhở như cái ổ gà ổ chuột như này. Ờ, nhiều bạn ạ nhưng mà Hay... trên kia còn mấy khúc rất là là, là nguy hiểm các bạn này thì bác tài phải cẩn thận vững tay lái cũng có là nguy hiểm âm thanh trên xe Swift chúng tôi rất là hay các bạn nhé Đấy, các bạn nhìn ạ Một bên là vực thẳm ạ Các bạn nhìn ạ Ngã xuống đây coi như là xong luôn đấy Một bên là vực ạ Cây cối rất là nhiều Xe tôi vẫn đang bon bon được các bạn ạ Đấy các bạn thấy Một bên là đồi ạ Một bên là, là vực thẳm, vực thẳm. Đấy. Xe chúng tôi là đang ngồi ờ, phun người các bạn ạ thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa vậy là kết thúc sau nhiều năm nói cười ta cũng đây các bạn biết là tôi đang đi ờ, đường rừng nhá lại đường đèo đấy 5,7 lít ạ, trên trăm cây ạ, các bạn thấy nó tiết kiệm không ạ? Các bạn nhìn vô lăng của chúng tôi rất đẹp ạ à. Tôi là một trong những anh bụng rất to Nhưng mà tôi rất yêu cái vô lăng này Vì nó là vô lăng khuyết Vô lăng khuyết quả táo Đấy, Một trong thương hiệu Apple nổi tiếng ạ Và xe của chúng tôi cũng không ngoại lệ ạ Đấy. Là một trong những chiếc xe có vô lăng đẹp nhất ạ Các bạn nhìn ạ Xe chúng tôi được trang bị thêm một cái màn hình 7 à, in ạ Rất là tuyệt vời màn hình này là màn hình LCD đúng không? đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Bạn có thể à, kết nối uh, Google Maps rồi là hát karaoke trên đây ạ. À? Cái này thì như là dùng được cả Apple CarPlay với Auto Android. Ok đây, dây này dây uh, bạn có thể kết nối ra đấy. Vâng. Các bạn đang thấy là tôi đang kết nối ờ, nghe qua Bluetooth ạ, nhạc nghe rất tuyệt vời ạ. Các bài hát hot nhất ạ. Âm thanh tuyệt vời à đây bắt đầu đến người dân này các bạn nha đấy. bắt đầu các các ờ, uh, cậu bé cô bé đấy xin chào Suki xin chào Vâng các bạn hãy đồng hành cùng tôi để khám phá những cái vùng đất mới đầy hứa hẹn Đấy, các bạn nhìn này sỏi đá rất nhiều ạ các bạn nhìn cùng đường càng ngày càng càng đi vào bên trong là càng rừng núi âm u có khi đi lại gặp được ờ, thú rừng ở đây nhở chạy qua à, ngon trưa nay ờ, khỏi phải nấu cơm luôn riêng nhá giới thiệu các bạn là chúng tôi vừa mới ghé qua ngang đường cũng xin phép các bác nông dân là chúng tôi đã kiếm được một mớ rau ngót và một ít uh, uh, gừng tươi lá gừng tươi hôm nay uh, như tuấn sẽ lên chiêu đãi các bạn món uh, gà rang gừng gà thì chúng tôi sẽ bắt tại bãi xe Đấy, còn uh, cá thì chúng tôi sẽ câu tại uh, trên uh, cái hồ của khu resort ạ à. Đấy, giới thiệu các bạn đây là đỉnh núi nhá. Đấy, đỉnh đỉnh núi của Ba Vì một trong những nơi mà cao nhất của Ba Vì ạ à. lời bác Hồ đã từng lên đấy các bạn biết không ạ trên đây cách mặt nước biển phải đến trên nghìn mét cao quá cao cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh ui rồi dốc quá dốc quá quá cao bắt đầu à, tôi đang đi vào khung đường đẹp hơn một tí rồi các bạn ạ Đấy. khung đường này đã được uh, khu resort anh em à, sửa Đấy. có những cái bờ rào bên cạnh để cho an toàn chúng ta không bị nao trong vực Đấy. Vâng, đoàn tôi rất may mắn là giới thiệu các bạn là, là là đến thời điểm này chỉ còn có khoảng mấy trăm mét nữa tới nơi thôi nhưng mà tôi thấy rằng là rất là khỏe. Đấy. Chưa ai bị say cả. Mà chúng tôi ngồi trên một chiếc xe Swift rất là là vừa vắn và và và đẹp ạ. Rồi, tới rồi. Suzuki xin chào. Đây, đây tôi đã tới nơi vâng chưa các bạn. Ôi rồi đẹp quá. Có cái bể bơi nha các bạn nhá. Vâng, cảm ơn Cảm ơn các bạn đã đã đã, đã đồng hành cùng chúng tôi Đây, tôi sẽ quay qua các bạn biết được Đây Ôi, đẹp quá các bạn ạ Vâng, giới thiệu các bạn đây là Resort Tochi Garden Đấy, một nơi lý tưởng cách Hà Nội khoảng à, 50 km 40 phút di chuyển từ trung tâm Hà Nội lên ạ Rất là đẹp các bạn ạ vâng, Giới thiệu các bạn đây là anh à, Nhàn ạ Giám đốc dịch vụ Suki Việt Anh Xin chào, xin chào Đây Chào quý khách Chào tất cả anh em 500 anh em trên Và vâng, giới thiệu các bạn đây là xe Suki Swift hoàn toàn mới 2019 Vừa đồng hành cùng 5 à, anh em chúng tôi Đã có mặt tại đỉnh núi bao Vì Đấy, Biển số cũng rất đẹp các bạn ạ Tem vàng, logo vàng bản vàng đấy các bạn ạ Đấy các bạn nhìn ạ dáng xe rất là đẹp ạ Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan Công xe là mấy mười mấy bộ cần câu lên câu rất là nhiều cá Đấy các bạn nhìn xe tôi Xe Nhật nhưng mà trông này hoàn toàn châu Âu nhá Cũng đẹp quá Các bạn cần một chiếc xe vừa đủ Đấy. Đường phố Chật hẹp Và cần một uh, chiếc xe cho gia đình đi uh, Du lịch vào những cái điều cuối tuần thì đây là một trong cái điều uh, lý tưởng đáng chọn Vâng, xe Camry của anh Như Tuấn cũng đã tới nơi ạ Xe này là xe của anh Hà Đen các bạn Tôi sẽ giới thiệu các bạn Team của Suki ạ, tôi đang đi tìm team của Suki đang nằm đâu ạ? Vâng, giới thiệu các bạn đây là ban à, lãnh đạo của Tochi Garden. Đấy, phục vụ rất là nhiệt tình và chu đáo cho đoàn chúng tôi ạ. Vâng, trên ờ, đường vào khu resort của tôi có một chú bò Chú bò này rất là nhiều sữa Đã được ờ, anh em suki đi trước đã vắt hàng mấy lít rồi anh em ạ Vâng rất là đẹp các bạn ạ và vâng, ngoài đây là bể bơi của Suki ạ các bạn quan tâm đến ờ, xe Suzuki các mẫu mới nhất thì các bạn hãy liên hệ qua Suzuki Việt Anh tại Hà Đông ạ. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ các bạn. Làm hết mình và chơi hết mình. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi đoạn video của chúng tôi. Cảm ơn.